các con nhớ lại ngày xưa đi nhớ lại mình ngày còn bé tí ti bây giờ lớn rồi không cần cha mẹ vỗ về nữa nhưng hồi mình bé là cha mẹ vỗ về đấy vào yêu quý lắm sư phụ thì không có con nhưng sư phụ rất hiểu được lòng của cha mẹ chắc chắn là yêu thương các con lắm lắm ôm ấp vỗ về nha yeah ôm ấp vỗ về các con